Ninh Thuận, xứ sở diệu kỳ giàu trầm tích của Nam miền Trung, đang sáng bừng thành trung tâm du lịch mới của châu Á. Chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh 1 giờ ô tô, sân bay Park Hotel and Resort Phan Rang mềm mại như giải lụa chăm, uyển chuyển như vũ điệu Apsara. Sân bay Park Hotel and Resort Phan Rang, suối nguồn trầm tích, sáng bừng tinh hoa được quản lý bởi Crystal Bay Hospitality. Ninh Thuận, xứ sở diệu kỳ giàu trầm tích của Nam miền Trung, đang sáng bừng thành trung tâm du lịch mới của châu Á. Chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh 1 giờ ô tô, sân bay Park Hotel and Resort Phan Rang mềm mại như giải lụa chăm, uyển chuyển như vũ điệu Apsara. Sân bay Park Hotel and Resort Phan Rang xuống nguồn trầm tích, sáng bừng tinh hoa được quản lý bởi Crystal Bay Hospitality. Ninh Thuận, xứ sở diệu kỳ giàu trầm tích của Nam miền Trung, đang sáng bừng thành trung tâm du lịch mới của châu Á. Chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh 1 giờ ô tô, sân bay Park Hotel and Resort Phan Rang mềm mại như giải lụa chăm, uyển chuyển như vũ điệu Apsara. Sân bay Park Hotel and Resort Phan Rang trải nghiệm trọn vẹn viên pha lê miền cát trắng được quản lý bởi Crystal Bay Hospitality. Ninh Thuận, xứ sở diệu kỳ giàu trầm tích của Nam miền Trung, đang sáng bừng thành trung tâm du lịch mới của châu Á. Chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh 1 giờ ô tô, sân bay Park Hotel and Resort Phan Rang mềm mại như giải lụa chăm uyển chuyển như vũ điệu Apsara. Sân bay Park Hotel and Resort Phan Rang trải nghiệm trọn vẹn viên pha lê miền cát trắng. Được quản lý bởi Crystal Bay Hospitality.